Ok hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì uh, trong clip ngày hôm nay ấy, thì uh, Tấn Sài Gòn sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em nào đang đi chơi cho mình những cái bộ môn bài lá Đấy, có thể là anh em đang đi chơi liêng hoặc có thể là em đang đi chơi ba cây hay là các cái bộ môn khác liên quan đến bài lá rất tần tật như sâm lốc phỏng chắn tiến lên đấy binh 6 lá binh 13 lá thì có rất là nhiều các cái trò chơi thì anh em đang chơi mà anh em muốn tìm kiếm cho mình đến một bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em chơi tốt ở các cái trò chơi đó thì anh em hãy xem hết cái video này của mình đấy tại vì trong video này của mình đây mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái sản phẩm mà cực kỳ là hiệu quả khi anh em sử dụng dễ sử dụng hiệu quả cao đấy thì bộ sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em trong ngày hôm nay đó chính là một chiếc máy đánh bài anh em nhé đấy thì như anh em đã biết trên thị trường hiện nay về cái dòng máy đánh bài này nó cũng sẽ có rất là nhiều loại máy đánh bài cho anh em lựa chọn đấy có rất là nhiều luôn anh em nhé riêng về dòng máy đánh bài luôn đấy, ví dụ như là các cái dòng à, máy thông dạng thông dụng như hiện trường thông dụng trên thị trường hiện nay như là dòng LG 350 hay là các cái dòng iPhone 11, iPhone 12 đấy đấy là các cái dòng thông dụng trên thị trường còn hôm ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ giới thiệu riêng đến cho anh em một cái con máy mà được cho là báo nhanh nhất, hiệu quả nhất và tốt nhất hiện nay. Đó chính là một con máy CAC 700. Nó là một cái dòng máy thuộc đời sau của dòng CVK anh em nhé. Đấy, những anh em nào mà đã từng sử dụng qua cái dòng CVK rồi thì anh em đã biết. Nhưng mà cái dòng CVK hiện nay nó đã bị khai tử, chính vì thế nên nó không còn sản xuất nữa. Nên là cái dòng máy CAC này nó sẽ là giải pháp thay thế cho cái dòng CVK đó. Đấy, về tốc độ báo và độ chuẩn xác thì nó không không thua kém gì một con CVK anh em nhé đấy cho anh em cùng xem hình thức của nó thì giống một con iPhone 8 Plus đấy chuẩn hình luôn nếu mà bình thường ấy, kể cả là cho anh em động anh em cho người khác động vào máy người ta không thể phát hiện ra được đây là một con máy đánh bài đấy người ta không thể phát hiện ra được tại vì con máy này nó rất chi là giống một con máy bình thường anh em có thể lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là ok đấy sử dụng thì cực kỳ là mượt mà rồi đấy thì khi anh em sử dụng con máy này anh em muốn đăng nhập vào game anh em bấm vào gọi cho mình bấm vào nút gọi anh em bấm cho mình là thăng 2580 thăng thì khi anh em bấm vào gọi như thế này nhá khi anh em bấm vào gọi như thế này thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện thì anh em bấm đăng nhập giúp mình ở đây nó sẽ hiện lên một số mục và một số phần cài đặt thì những cái phần này ấy, thì mình đã có dành riêng vài clip mình à, hướng dẫn chi tiết cụ thể đến cho anh em rồi đấy anh em nào mà muốn à, xem lại ấy, thì anh em có thể vào trong kênh youtube này của mình hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo là bên mình sẽ tư vấn cho anh em nhé còn trong cái clip này thì mình chỉ test cho anh em về cái độ chuẩn của nó khi sử dụng thôi đấy thì à, đối với một con máy đánh bài này thì có thể chơi được rất nhiều trò chơi cho anh em thì à, mình sẽ test cho anh em một cái trò nào nó khó khó một chút đấy như các cái trò liêng ba cây là các cái trò cơ bản rất là nhiều anh em hay sử dụng thì anh em biết đấy là những trò cơ bản thì nó bình thường thì mình sẽ test cho anh em ở một cái trò khó hơn đó là trò binh đi đấy ví dụ như mình sẽ test cho anh em trò binh 6 lá đấy mình test cho anh em trò binh 6 lá này thì khi ở cái trò binh 6 lá này thì à, nó sẽ giúp cho anh em là biết được cái tụ nào lớn nhất và tụ nào là lớn thứ hai đấy chỉ cần có thế là đủ anh em ạ anh em mà đi đánh binh thì anh em biết những anh em nào mà đánh qua cái bình sáu lá này anh em biết anh em cần biết trụ nào lớn nhất trụ nào lớn nhỉ anh em lấy cái trụ đó anh em bán cái lấy cái trụ đó về mình là ok đấy ví dụ như đây này mình vẫn bắt đầu trò chơi này đấy đó mình chưa đặt bài anh em nhìn mình đặt bài này anh em nghe thấy không ạ máy báo một một ba tức là sao một tức là nhà số 1 sẽ là nhà trụ số 1 sẽ là trụ lớn nhất ba tức là trụ thứ ba sẽ là trụ lớn nhỉ thì lúc này là bài của mình là tụ số 1 thì là bài mình sẽ là bài lớn nhất đấy mình sẽ chia cho anh em này cực kỳ là ok cho anh em luôn đấy thì tụ số 1 của mình đây anh em có thể thấy tụ là tụ số 1 của mình là 9 và 8 này đấy trụ số 2 đây là 9 và 2 này đấy trụ số 3 này cho anh em cùng xem về cái trụ số 3 là gì trụ số 3 ở đây nó sẽ là 9 và 5 anh em có thể thấy rất là ok cho anh em đúng không ạ 9 và 5 này và trụ cuối cùng này thì nó là 9 và 3 đó thế anh em có thể thấy là máy báo một trụ số 1 lớn nhất thì là 9 và 8 đây rồi đấy 9 và 8 và trụ số 3 lớn nhì và 9 và 5 đấy còn các còn lại là 9 và 3 và 9 và 2 đấy anh em thấy không ạ máy báo thì cực kỳ là chuẩn cho anh em nhé thì kể cả là khi anh em đi chơi này ví dụ như đây mình sẽ cho anh em cùng xem máy nó mà báo không phải tụ của mình nhá đấy nó không ví dụ nó không có số 1 đấy máy báo mà không có số 1 trong đấy ví như mình đặt bài này khi máy báo 21 như thế này thì tức là trụ số 2 lớn nhất và trụ số 1 lớn nhì nhưng mà mình sẽ lấy một ví dụ khác cho anh em này 4, 3, 4, 3, 4, 3, anh em nghe thấy không ạ 43 tức là sao? Tức là nhà số 4 lớn nhất và nhà số 3 lớn nhì Thì lúc này mình sẽ bán cái để lấy cái bài số 4 về mình Đáng nghĩa là bài số 4 là bài bên này Nhưng mà mình sẽ bán cái để lấy bài số 4 về mình Thì mình bắt đầu mình chia từ nhà số 2 này Đấy, mình chia từ nhà số 2 thì bài số 4 nó sẽ về mình anh em nhé đây nó sẽ bị thừa lá một chút đây mình sẽ cho anh em cùng xem này thì bài số 2 đây này bài số 2 ở đây sẽ là 9 và 1 đấy 9 và 1 rất là bé đúng không ạ đấy bài số 3 này bài số 3 ở đây thì càng bé hơn này đấy bài số 3 ở đây là 5 và 0 thì không nói này bài này 9 và 5 đấy lớn thứ nhì bài này sẽ là bài lớn thứ nhì còn bài mình lớn nhất ở đây bài mình lớn nhất ở đây thì chắc chắn sẽ là 9 và 9 rồi đấy anh em thấy không ạ đấy anh em thấy không máy báo rất là ok chuẩn cho anh em đúng không đấy một cái trò khó như thế này mà máy báo còn chuẩn xác đến như vậy thì đối với các cái trò cơ bản kia thì anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé thì à, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến dòng sản phẩm máy đánh bài CAC 700 này thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 05641 77777 đấy anh em kết bạn đến số Zalo đó là sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em 24 trên 24 luôn hoặc anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình đều được anh em nhé đấy còn ngoài ra thì những anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến nơi anh em alo trực tiếp để số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nằm ở xa nhé khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì à, tất cả anh em khi nhận hàng của bên mình đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền đấy thì à, cuối video ấy, thì mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo